Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với gà Studio Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc mới nhất của nhóm IHAP đó chính là ca khúc I Am nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và giải đáp thắc mắc nha ok và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi ok đầu tiên thì chúng ta sẽ nhảy hai chân ra như thế này phần tay mình mở ra ngửa đầu lên và đặt xuống như thế này phần tay của mình đưa tay lên cao như thế này và bước ra vùng sau đó là mình sẽ đẩy cái tay qua và tay lên trái đẩy tay phải ra ngoài rồi đặt tay qua cái phần tay này của mình thẳng ha rồi sau đó là mình sẽ để tay lên như thế này bằng ngửa hai tay lên ok mình đến lại một lần nữa nha chậm thôi hai đi một hai ba hèn bốn năm sáu bảy lần đưa phần hông về lại sau đó là phần tay hai cái phần tay này của mình bật lên và mình đẩy cái phần hông qua bên đây ha ok bùm tắt nhảy dồn phần chân của mình sẽ làm. nghiêng ngửa qua bên phải từ phải qua và bên đây sẽ làm thêm một lần tay nữa một hai ba và quay về sau đó chúng ta sẽ đặt tay lên như thế này bước chân qua một phần hông của mình sẽ đè ra ngoài ha một hai ba ok hai đi một hai ba bốn sau đó mình sẽ gạt tay năm sáu quay 7 là mình chọn chân bên trái 7 8 là lại nha 7 8 rồi mình đặt hất hất bụng rồi đặt tay lên một cái bước đi khoảng hai bước đặt tay xuống mở ra ok và bây giờ chúng ta sẽ